Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải cúp C2 nữa nha. Thì trước khi mình vào nhận định thì ngày hôm qua mình đã có nhận định cho tất cả anh em. Đó là cái trận U20 châu Á giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út nha anh em. Đây là vòng cuối rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em thêm một cái giải cúp C2 nữa diễn ra vào tối ngày rạng sáng ngày mùng 10 nha anh em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 ngoài qua thầu qua cò thì người ta cho anh em mã kèo 1,25 thì anh em bị thiệt kèo và anh em còn bị mắc like nữa còn anh em chơi trong trang thì anh em chỉ có đường anh em chờ kèo tuột anh em vào những cái mã kèo thấp thôi anh, anh em vào những cái mã kèo thấp thì tỷ lệ anh em thắng với tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn nha thì cái đó là cái những vấn đề mà anh em đăng ký trang nên cần có điều kiện để anh em chơi nó có thể hiệu quả hơn thì bây giờ mình sẽ vào cái trận cúp C2 cho tất cả anh em nha thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giữa trận Juventus và Feyenoord nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 3 à, vào khoảng sáng ngày 10 nha anh em thì hiện tại thành tích gần nhất đây là lượt đi lượt đi của à, cúp C2 giữa Juventus và Feyenoord nha anh em thì trong thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Juve Juve đang có thành tích rất tốt nhưng mà trận rồi Juve để thua trước à, Roma với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Roma luôn nha. Thì trận này trận này à, trận này à, Juve được à, đánh giá là cửa trên nha anh em còn bên phía Facebook thì Facebook trong những trận gần nhất thì anh em thấy Facebook có cái phong độ trong năm trận gần nhất chỉ thắng toàn thắng ba trận với hòa hai trận trước Bayer Leverkusen và Bunsai Rares gì đó nè thì trong cái thành tích của hai đội thì anh em thấy hai đội có cái thành tích đang rất tốt trên đấu trường Bundesliga và Serie A nha anh em thì cho anh em xem cái thành tích mà Juventus chơi trên sân nhà của mình thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất thì Juventus đã thắng 3 trận để hòa 2 trận để thua một trận trước Monza thì cái Juventus đang dần lấy lại cái phong độ của mình là cái vị thế của mình ở giải đấu Serie A. Còn thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, à, Firebird thì anh em thấy Firebird chơi trên sân khách 5 trận thì Firebird đã thắng được hai trận để thua à, hai trận và hòa một trận thì anh em thấy cái thành tích của thằng Vibert này chơi trên sân khách cũng tắc thường lắm nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Juventus thì Juventus chơi trên sân nhà rất là ổn định và giữ được cái vị thế của mình trên sân nhà hiện tại hai thằng này nó chưa có đối đầu với nhau lần nào nên nó chưa có cái lịch sử đối đầu thì mình tiến vào cái phần mà đội hình ra sân của hai đội bên phía Juventus chơi với sơ đồ 352 thì thằng công cao nhất là Di Maria nha anh em thì uh, ờ, Vahovic nữa nè bên phía ờ, Fanbet thì chơi với đội hình 442 thì anh em thấy cái trận này ờ, có Rabiot ra nữa nè anh em thì uh, Curado thì bên phía Juventus đang có một cái đội hình chiến thực rất là trẻ trung và năng động nha anh em thì mình sẽ đi vào phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này nha thì cái trận này nhà cái đang đưa ra cái mã kèo là Juventus chấp 0,75 và tài xỉu 2,25 thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra nha anh em thì uh, Juve đang chấp với mã kèo là 0,75 thì cái trận này anh em mình không cho anh em nằm ma kèo tài xỉu tại vì cái trận này mình sẽ nghiêng về cái tỷ số 10 rất là rộng hoặc là 21 thì nó đang mông lưng giữa hai cái tỷ số này thì mình cho chỉ cho tất cả anh em nằm một cái mã kèo trên là kèo đội chủ nhà Juventus thôi thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm cái đội chủ nhà Juventus thì mình cho tất cả anh em xem một cái lịch sử của Juventus chơi trên sân nhà thì Juventus này là lượt đi của cúp C2 nha anh em thì thằng Juventus chơi trên sân nhà rất là kỳ cựu thì anh em thấy cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái đội chủ nhà Juventus chấp với mà kèo là 0,75 thì mình cho anh em nằm đội chủ nhà tại sao mình cho anh em nằm đội chủ nhà tại vì này là lượt đi trên sân nhà của Juve thì anh em nằm sân nhà Juve chấp 0.75 thì Juve quyết định sẽ lấy bàn thắng trong trên sân nhà của mình với cái tỷ số cách biệt để Juve đợt sau đợt lượt đi về đi qua sân của Faybus thì Juve đá một cái tư thế thoải mái nhất thì uh, bây giờ đang trên sân nhà của mình thì Juve quyết tâm sẽ lấy được uh, bàn thắng trong lượt đi để đi lượt về Juve sẽ có một cái trạng thái ờ, thoải mái nhất để Juve đá nha anh em thì bởi vậy mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Juve à, chấp 75 nhưng mà anh em nào mà đang cầm trang chơi thì anh em cứ chờ cái mã kèo ra sân tầm chừng 10 phút kèo tụt xuống còn nửa trái thì anh em có thể vào cái mã kèo trên được nha còn nửa trái thì anh em tự vào cái mã kèo trên thì nó sẽ lợi thế cho anh em hơn cái tỷ số 1-0 thì anh em ăn đủ còn 0,75 anh em đang chơi ngoài giống như anh em vào từ đầu thì mã kèo 0,75 anh em vào dù que ăn tỷ số 21 hoặc 10 thì anh em chỉ ăn được có nửa kèo thôi còn anh em cầm trang thì anh em có thể ăn được đủ kèo luôn nha thì cái đó là cái vấn đề mà anh em lợi thế khi anh em đang chơi trang còn cái kèo gốc còn cái tỷ lệ kèo gốc mình sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo gốc là hiện tại cái trận này là Juventus đang chấp với mã kèo gốc là 1.5 và tài xỉu là chính thì trận này mình khuyên tất cả anh em nên nằm một cái mã kèo là tài gốc tài gốc chính full trận nha anh em không nằm hiệp một mà anh em nằm full trận cái tài gốc chính cho mình thì cái này có những nào anh, anh em nào đang chơi trang anh em mới được chơi những cái mã kèo gốc này thôi chứ anh em quýnh ngoài qua thầu qua cò là không có gốc để cho anh em quýnh nha thì vấn đề mà anh em chơi mình phiên anh em chơi trang là anh em có thể chơi được những mã kèo phụ thì kèo phụ nhiều khi nó không có nó không nó không có bẹp nha anh em nó rất là dễ ăn còn anh em chơi kèo chính á, nhiều khi nó tuồn tích nó kè kè nhau vô rồi nó kéo nhau lên rồi tùm lum thì này anh em quýnh anh em dễ bị thua còn anh em quýnh những cái mã kèo gốc này á, là không bao giờ tố tuồn nó tích cho tất cả anh em bởi vậy anh em quýnh nhiều khi anh em còn dễ ăn hơn những cái kèo chính nha thì anh em nằm mã kèo trên và mã kèo tài góc cho mình thì đó là cái phần nhận định của mình cho kèo tất cả anh em bên cái phần kèo của trận Juventus và Firebird nha thì anh em nào mà đang xem á, trùng áo với mình thì anh em cứ cho theo mã kèo mình là kèo trên và anh em nào mà đã có đang có chơi, chơi trang thì anh em thêm mã tài tài góc cho mình nữa nha thì anh em có thể nằm anh em chờ ra sân chừng tầm 5 phút kèo gốc nó sẽ tuột xuống 8.5 8.5 anh em vào mã kèo gốc thì tỷ lệ nó ăn ăn sẽ cao hơn nữa thì bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang anh em chơi nhiều kèo hơn và nó lợi thế cho tất cả anh em hơn còn anh em đang chơi bên ngoài cái đó là thắt thế cho tất cả anh em rồi không có hiệu quả cho tất cả anh em anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không bao giờ đánh được những cái mã kèo gốc này nha thì đó là cái phần nhận định của mình thì anh em nào muốn chơi cùng mình đăng ký trang chơi lựa trang uy tín nhất thì hiện tại này rất là nhiều trang anh em có thể lên Google anh em search uh, trang chơi bóng đá thì nó ra đầy nhưng mà liệu trang nó có uy tín để cho tất cả anh em chơi hay không thì mình không biết còn hiện tại còn mình đã giới thiệu cho tất cả anh em một cái trang thì trang đó nhất định phải uy tín mình mới giới thiệu cho tất cả anh em chứ mình không có đem ba cái trang tàu lao ra để mình giới thiệu cho tất cả anh em để mất uy tín của mình nha cái đó là cái phần mà anh em hãy tin tưởng vào phần mà mình giới thiệu trang cho tất cả anh em chơi thì anh em nào mà liên à, quan tâm tới cái phần trang hoặc là cái phần vào nhóm của mình để nhận định kèo nhiều hơn á, để có kèo chơi nhiều hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và anh em nào mà chưa biết chơi trang luôn thì mình hướng dẫn anh em đăng ký và hướng dẫn anh em cái cách vào kèo lựa kèo như thế nào luôn mình sẽ tận tình hướng dẫn tất cả anh em thì anh em nào đã xem được video này thì anh em để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký và một lượt bình luận để mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau